Kính thưa quý vị, tuy sống giải rác khắp nơi trên thế giới, người Việt Nam ta vẫn không quên nguồn cội, không quên những trang sử oai hùng của cha ông. Trong niềm tự hào dân tộc, đoàn du ca Nam Cali xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi hát thật vang nhạc phẩm Việt Nam Minh Châu Trời Đông của Hùng Lân và Đuốc Hồng Tuổi Trẻ của Nguyễn Đức Quang. Yeah. Nguyễn Hoàng Quân ờ, được hân hạnh được nhạc sĩ Đình Đại đưa cho Hoàng Quân bài hát Sử ca 1 Nam Quốc Sơn Hà. Hoàng Quân tập hát thử thì Hoàng Quân cảm thấy có một cái niềm tự hào dân tộc nó trào tràn ở trong huyết quản. Chúng ta nhìn lại dòng lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chúng ta biết rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta dù thế nước yếu, thế nước nhỏ hơn kẻ thù phương Bắc nhưng mà tổ tiên ông bà chúng ta chưa một lần khuất phục giặc phương Bắc, chưa một lần khuất phục giặc ngoại bang. Bài học anh hùng nhưng nhân nghĩa của tổ tiên chúng ta để lại ở trong cái công cuộc tranh đấu chống giặc ngoại xâm. Bài học đó là một bài học vô cùng quý giá cho thế hệ con cháu chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay. Bài học đó là hãy biết đem đại nghĩa để thắng hung tàn và lấy trí nhân để thay cường bạo đằng giang còn vang tiếng sông chôn quân thù bão cương hồn mê linh từ muôn kiếp dân nam tranh hùng quật cường đã bao đời chinh chiến đã bao lần quyết tiến bao lớp trai đổ máu tươi tô điểm sơn hà đây biên cương non nước đây biển khơi sông ngòi đây núi non quê nhà được hình thành từ máu dân nam vạn kiếp gươm thiêng còn sáng nguy danh bao lần diệt thù lời người xưa còn vang mãi non nước nam dân nam truyền đời nhắn cho giặc phương bắc đã bao lần khiếp vía dưới mũi tên làn gươm người nam ngàn năm quật cường nơi lam sơn thủy dung nơi đống đa kiều hùng nơi cháu còn nên phải giết thù đi là đi là đi ta quan gì mưa gió theo có chân hùng anh thua hai ba chém giặc nghe tiếng trống anh lên vang vang tiếng hùng binh tiến tiến bước yên chi hồi xưa còn ghi dấu anh linh oai hùng một thời để cho hay dòng sông ấy vì sao muôn đời đỏ hồng đã bao hồi bình biên dân nước việt vẫn tiến nguyện tiến lên xây đắp nước nhà tự cường đây non sông gầm vóc đây nước nam một lòng những đứa con lạc vạn kiếp gươm thiêng còn xa nguy danh bao lần diệt thù lời người xưa còn vang mãi non nước nam dân nam truyền đời nhân cho rằng phương bắc đã bao lần khiếp vía dưới mũi tên làn gươm người nam ngàn năm quật cường nơi lam sơn uy dung nơi đống đa kiêu hùng nơi châu con vua hùng nên phải giết thù đi là đi là đi ta còn gì mưa gió theo gót chân hùng anh thua hai ba chém giặc nghe tiếng trống anh lên vang vang tiếng hùng binh tiên tiên bước yên chiến ngọc hồi xưa còn ghi dấu anh linh oai hùng một thời để cho hay dòng sông ấy vì sao muôn đời đỏ hồng đã bao hồi bình biên dân nước việt vẫn tiên nguyện tiến lên xây đắp nước nhà tự cường đây non sông gầm vong đây nước nam một lòng đây treo con lạc Kính thưa quý vị, dù còn đang ngụp lặn trong những đau khổ triền miên tại quê nhà, anh chị em Zuka vẫn giữ vững niềm tin rằng với lòng yêu thương và tinh thần đoàn kết, Việt Nam nhất định sẽ có một ngày vẻ vang. Trần Huân và anh chị em đoàn Zuka Việt Nam Sài Gòn sẽ khẳng định điều này với chúng ta qua nhạc phẩm Tôi tin. dân tộc này sẽ đứng lên thay quyền làm người thoát nô lệ ngục tù tâm tôi tôi tin muôn triệu người sẽ đứng lên trong tình loài người thoát gông xiềng nhọc nhằn bất công Những bóng đêm không còn bao quên chút xuống người gieo bao tội lỗi tôi tin dân tộc mình sẽ thứ tha không còn hận thù những oan nghiệt của thời tối tăm phát nô lệ ngục tu tâm tôi tôi tin muôn triệu người sẽ đứng lên trong tình loài người thoát gông xiềng nhọc nhằn bất công bóng đêm không còn bão quên chút xuống người gieo bao tội lỗi